cái như là cái cái cái chị nghĩ nó mang nó nó nó mang tính trước là may mắn thôi may mắn thế không có sao đâu đúng rồi đúng rồi thì chị nó chỉ là để may mắn thôi cái này là mình nhạy cảm quá đây đúng mình có thể không công ờ, khai không? Có thể không mình có thể không công khai ở không úp Hoặc nó gọi tiếp tục ok Ok Thôi, post ở trên đấy đủ Và đến món quà tiếp theo thì uh, món quà này là một món quà có thể nói là nhìn là đã thấy không đau cổ rồi <laughs> là là một uh, là hai chiếc gối để đi uh, máy bay tại vì là bọn ờ, Duy và Triệu cũng <laughs> rất là hay đi uh, du lịch nên là uh, bình thường là bọn mình ngồi máy bay thì uh, hay bị ngủ hay bị mỏi cổ nên là có món quà này thì bọn mình sẽ không mỏi cổ nữa hai con gấu ạ <laughs> đến món với món quà tiếp theo là một món quà mà Duy nghĩ rằng là nhìn là đã có thể được được nhiều rồi Được không? À, thế gì? Biết lắm Đấy chứ là Duyên có có một cái vết thương ở tay và Duyên có nói là uh, rửa cốc cái vết tay chắc là các bạn muốn uh, tặng lại cho Duyên một cái cốc mới để Duyên vết tay thêm một lần nữa Nói đấy thôi, có nghĩa là thấy là bị vỡ một cái cốc nên là tặng cho Duyên một cái cốc mới để Duyên có thể uống rất là nhiều hơn

tiết lộ được thế là thể theo yêu cầu của bạn uh, ờ, của người tặng, của người tặng là món quà này là xin là giữ cho số thứ tư kia mà nó bốc bốc rồi bây giờ ta còn bốn năm hộp giấy cho mình mình để mình đoán xem nhỉ để mình đoán xem ở đây có thể là ga giường không phải Không phải Đồ dễ vỡ Đồ dễ vỡ Đồ dễ vỡ à? Tôi chỉ là cái tưởng quần áo ngủ là gai giường Cái này nó trắng Nguyên bộ Có dán số 1 Có dán số 1 Gia đình thì cần cái gì?